Quang Quân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong không khí đầu xuân năm mới, Quang Quân xin kính chúc quý vị một năm mới nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay của chúng ta, chúng ta sẽ cùng chào đón vị khách mời đặc biệt, đó là Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng. Con xin kính chào trên Sư Phụ ạ. Ừ, Lần đầu tiên chúng con xin kính chúc trên Sư Phụ một năm mới nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Còn uh, à, kính bạch trên Sư Phụ, thì uh, đến với chương trình ngày hôm nay, có một bạn có nick là Hoa Cao có đăng trên website thầy thích trúc thái minh com một câu hỏi về việc cúng rằm tháng riêng thì con xin phép được đọc câu hỏi của bạn ạ. Con kính bạch thầy, dân ta vẫn có câu là cúng cả năm không bằng rằm tháng riêng, nhưng con vẫn chưa biết tại sao lại như vậy, cũng chưa biết nên cúng thế nào, có cần chuẩn bị những gì khác với các ngày rằm khác trong năm không ạ? Mong thầy giải đáp cho con, con xin cảm tạ thầy ạ. À. con xin à, thỉnh lời chỉ dạy của sư phụ ạ. Ừ. À, với cái câu hỏi của bạn Hoa Cao thì à, thầy xin à, chia sẻ với Hoa Cao và cả đại chúng thế này. Quả đúng là um, dân ta có cái câu lễ quanh năm không bằng lễ giảm tháng riêng. Và thế thì cái cái này nó làm sao mà lại có cái câu này? Ừ, thế thì chúng ta biết ngày giảm tháng riêng á à, còn có cái tên gọi là cái Tết Nguyên Tiêu hay là Tết Thượng Nguyên nó là cái cái dằm đầu tiên của một năm mới của một năm mới của người Việt chúng ta đó. thế và trong cái ngày dằm tháng riêng này thì hồi bé thầy nhà thế thế nhà cũng thế cũng rất là chu đáo làm lễ cúng lễ rất là tươm tất các cụ thì cũng vẫn cứ nghĩ là lễ dằm tháng riêng là cái lễ quan trọng nhất của cả một năm ừ. vì theo cái câu nói đó mà <laughs> thế và ai cũng thế ừ. cho nên là dân mình thì có câu ca dao là gì tháng riêng là tháng gì tháng ăn chơi mà ừ, tháng riêng tháng ăn chơi cho nên cái tháng riêng là mọi người đi lễ bái chùa chiền là đi cầu cúng các nơi nếu mà trong cái tháng riêng này đã là cái tháng đi lễ bái thì lại có cái ngày rằm tháng riêng là cái ngày mà mọi người cho là rất là đặc sắc vâng. và và ờ, tìm hiểu ra thì đây cũng là một cái tâm lý của người Việt chúng ta người Việt chúng ta rất coi trọng những cái gì là cái cái đầu tiên cái ban đầu cái mới rất là quan trọng dân mình có cái câu gọi là đầu xuôi thì đuôi lọt thế cho nên ngày mùng 1 đầu năm này thế rồi à, cái rằm đầu năm này những cái ngày này mà làm cái gì đó nó thật tốt đẹp ấy thì thì hy vọng rằng một năm sẽ được những cái tốt đẹp đó đấy là cái quan niệm mà thầy nghĩ là không chỉ là dân tộc Việt Nam có lẽ cũng nhiều dân tộc trên thế giới họ rất coi trọng cái khởi đầu Ừ, cái khởi đầu mà nó suôn sẻ nó tốt đẹp thì họ nghĩ rằng là những cái sau nó cũng thế gọi là đã đã thông rồi đầu thông thì thì cuối cũng thông nó quan niệm như vậy thế cho nên từ đó mà mọi người rất là coi trọng cái ngày rằm tháng riêng việc cúng việc lễ và có một cái nguyên do nữa về mặt xã hội đó là có những cái gia đình người ta bị à, có những người thân mất đấy trong những cái ngày cuối năm sát cuối năm Đấy, hoặc là mất ngay trong những ngày đầu Tết mà thì có khi phải tổ chức tang lễ ngay những ngày đầu Tết rồi. Thế thì đến ngày rằm tháng riêng cũng là cái mà mọi người được có thể gọi là tái ăn Tết, gọi là ăn Tết lại. Vì những cái gia đình này là họ gần như mất Tết, mấy ngày Tết họ bận. Đó, như thầy biết có một gia đình, một cái chị này là cán bộ mà. À, hôm ấy là chùa mình đang chuẩn bị đón giao thừa. Thì chị điện chị báo là thầy ơi mẹ con chết này, chết đúng vào cái giờ giao thừa luôn đấy thế thì đành phải để bà cụ coi như là đắp chiếu để đấy để hết mùng 1, mùng 2, mùng 3 bắt đầu mới dám làm tang đấy dân mình thì họ cũng có cái tục là họ cũng kiêng những cái tang tiếp vào ngày mùng 1 vì tổ chức hôm thì quả thật là cũng khó khăn cho những mọi người người ta đến người ta phúng viếng Đấy, thế thì những gia đình mà có những cái cái chuyện như thế thì có những ngày Tết đầu tiên đầu xuân họ không được ăn Tết thì thôi lấy cái ngày rằm này để mà mà ăn Tết ừ, chứ không gọi là là mất cái Tết thì đấy cũng là một cái ý nghĩa cũng rất là nhân văn ở đây thì thầy muốn ờ, nhìn về cái góc độ Phật giáo xem là bạn à, Hoa Cao bạn hỏi là cái ngày rằm tháng riêng này tại sao mà nó lại lễ lớn mà lại là quan trọng Thế trong Phật giáo chúng ta trong đạo Phật ấy thì ờ, chư tăng thì một tháng có hai cái kỳ gọi là kỳ Bố Tát à, ờ, Bố Tát là chư tăng làm gọi là sám hối thế rồi để mà cho thanh tịnh thân tâm mình Thế đó là ngày à, ngày rằm và ngày 30. Đó. Thế thì ở đây không nói đến ngày 30 mà thầy nói đến ngày rằm. Ngày rằm là ngày chư tăng mà Bố Tát. Đó, Bố Tát cho nên là thường á, những cái ngày chư tăng Bố Tát như thế gọi là là kiểm tâm mình Bố Tát thanh tịnh. Thì những ngày ấy mà nếu Phật tử đến chùa lễ Phật này hay là gặp được chư tăng mà tác phước cúng dường ngày hôm đó thì phước báo nó tốt nó lớn. Ừ. Khi mà chư tăng à, tinh tấn tu hành đó thì có lẽ là với cái truyền thống hàng ngàn năm Phật giáo gắn bó đồng hành với dân tộc thì cái việc ờ, ngày rằm của chùa đó nó trở thành một cái ngày giống như một ngày lễ một ngày hội của người dân ở mỗi một địa phương cho nên ta bảo thế, tuần rằm là lên chùa tuần rằm mùng một hôm rằm là lên chùa Đấy, mùng một là tiếp nối sau cái ngày 30 29 cuối tháng Thế là những cái ngày gọi là sau khi chưa tăng mà đã sám hối thanh tịnh thì đều là những cái cái tốt đẹp. Ờ, thế dân ta còn có cái lễ Vu Lan là vào ngày gọi là ngày rằm tháng 7 thì cũng là cái ngày chưa tăng tự tứ là ngày chưa tăng mà sám hối phát lộ. Thế cho nói trong kinh thì nói ngày đó là ngày chư Phật hoan hỷ, chư Thiên hoan hỷ. Thế thì những ngày như thế mà đến tác phước cúng dường thì cái phước nó lớn. là ừ, vì mọi người đồng hoan hỷ nó được thêm cái cái duyên hoan hỷ nó có thêm cái phước có lẽ vì như vậy cho nên cái tục mà đi chùa lễ vào ngày rằm à, nó trở thành một cái một cái tập tục thế và dần dần thì dân sẽ thấy rằng cái ngày rằm là cái ngày rất lên cúng lễ Đó, rất lên cúng lễ nó có được tốt vì vì ngôi chùa nó gắn bó với dân mà à, cho nên từ cái việc của nhà chùa nó được truyền đến trong đời sống của dân dân biết là ngày rằm là phải đi chùa phải không 14 <laughs> hôm rằm là lên chùa lễ Phật Đó. thế thì cái tháng riêng á, là cái tháng một cái tháng đầu năm gọi là cái tháng đầu năm ừ, cho nên cái cái chữ ờ, nguyên tiêu cái chữ nguyên nó là là cái khởi nguyên đấy là ban đầu cái chữ tiêu thì nó là là đêm là buổi đêm thế nhưng nguyên tiêu cái chữ nguyên tiêu là muốn nói là cái đêm trăng sáng cái đêm trăng của của cái tháng riêng Ừ, là cái chữ nguyên tiêu này đấy thế thì ở đây cái ngày rằm của tháng riêng nó có ý nghĩa là một cái ngày rằm khởi đầu là một cái cái hội lễ đầu năm đó tại sao mà mỗi dân mình chú trọng ngày rằm thầy thầy đã nói rồi có thể nó xuất phát từ cái truyền thống của Phật giáo đó cái ngày đó là ngày tăng chúng ờ, Bố Tát sám hối thanh tịnh thân tâm cho nên cái ngày đó mà Phật tử mà đi lễ chùa cúng chúng tăng thì phước báo rất là lớn thế cho nên nó hình thành một cái một cái tập tục là ngày rằm là đi chùa lễ phật thế và từ đó thì ngày rằm trở thành một cái ngày thiêng liêng của của người dân thì dân tộc chúng ta đã có những cái thời kỳ đạo phật là quốc đạo mà Đấy, thì tự nhiên tất cả những các cái sinh hoạt văn hóa của Phật giáo nó đều thấm nhuần vào trong trong người dân cả. Đó, thế thì cái ngày rằm tháng riêng nó có ý nghĩa như vậy nó là ngày rằm đã là ngày quý rồi mà lại là ngày rằm của cái tháng đầu tiên của một năm mới đó thế cho nên vì thế mà người ta rất chú trọng cái ngày rằm này ừ, thế cho nên mới gọi là lễ quanh năm không bằng lễ rằm tháng riêng tuy nhiên rằng là không nhất thiết là phải như vậy đối với đạo phật chúng ta thì ngày ngày đều là cao quý và ngày ngày chúng ta biết sống tốt làm được những việc thiện à, thì đều có phước báo cả và trong đạo Phật thì cũng không có quy định là phải ngày nào cúng lễ mới là tốt cả. Tất cả những sự cúng lễ mà chúng ta cúng đúng pháp thì đều có thể sinh ra phước báu một cách tốt đẹp. Đối với đạo Phật thì cái phước báu của sự bố thí hay sự cúng dường đấy nó gọi là phước gọi là phước báu sáu phần đấy. Ừ, phần thì có ba phần phước sinh ra là do từ phía người người cúng. ba phần phước là ở cái người nhận cúng. À. Người cúng trước khi cúng, trong khi cúng và sau khi cúng tâm mà hoan hỷ và mà à, tịnh tín đó, thì phước báo lớn. Đó. Thế người nhận cúng, ở đây người nhận cúng có thể như là à, Đức Phật hay là Chư Tăng là những cái người mà hướng đến ly tham à, rồi là đã ly tham, đã đoạn tham, đoạn sân, đoạn si thì những người đấy là, là cái dụng phước lớn. Thì cúng dường cho những người đấy đều có cái phước báo rất tốt. Thế cái vật cúng dường của mình ấy, nó là cái vật cúng dường mà đúng pháp thanh tịnh. Cái vật ấy không phải là do mình làm việc phi pháp mà có, hay không phải do là sát hại sinh mạng chúng sinh mà có. Thì cái việc cúng dường thế nó nó tốt lành và nó sinh nhiều phước báo. Đó, thế cho nên đối với đạo Phật thì thực sự đạo Phật không có quy định ngày nào mới là ngày cúng lễ tốt nhất, không có. Mà ngày nào ờ, đủ duyên mình cúng lễ đúng pháp à, cúng dâng đến những đối tượng cao quý thì vẫn đều là tốt, vẫn có phước báo to lớn chứ không phải cứ vào ngày rằm tháng riêng nhé. Cho nên đây chỉ là một cái quan niệm của dân tộc mình thôi. À, à, mà tất nhiên cái này nó có một cái ê, liên đới đến văn hóa của Phật giáo một chút. Thế, nhưng mà đạo Phật thì cũng không khẳng định là là cứ phải ngày rằm cũng lễ mới là tốt mà à, thời đức phật thế các vị vua chúa họ có thể cúng lễ bất kỳ vào ngày nào nhà để họ, họ thành kính họ thỉnh phật đến ngày nào cũng là tốt đẹp và cúng dường được đức phật và các thánh tăng thì ngày nào cũng tốt nhé thế cho nên ở đây thì bạn hoa cao bạn hỏi thì thầy xin ờ, kết luận lại là cái phong tục cúng lễ ngày rằm tháng riêng đấy chỉ là một cái phong tục của người dân việt và nó có ít nhiều ảnh hưởng từ trong văn hóa của phật giáo đấy ít nhiều ảnh hưởng tuy nhiên cái việc mà cho rằng lễ ngày rằm tháng riêng là ừ, lớn nhất quan trọng nhất à, là cốt yếu nhất của cả một năm thì cái điều đó lại không phải là đúng không phải hoàn toàn là đúng nhé với lý phật thì chúng ta à, có thể cúng lễ bất kỳ ngày nào cũng được miễn là đủ duyên và cúng lễ đúng pháp cúng lễ thanh tịnh thì cái đó đều sinh ra phước báo lớn cả chứ không phải chỉ chọn ngày rằm tháng riêng nhé. Dạ vâng. Chúng con xin thành kính tri ân những lời giảng vô cùng minh triết của Sư Phụ dành cho chúng con. Và kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã được nghe những lời giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh về vấn đề cúng dằm tháng riêng qua câu hỏi của bạn Hoa Cao, cũng như về ý nghĩa của việc thờ cúng nói chung. Thì Quang Quân hy vọng rằng qua đây chúng ta sẽ có thêm những kiến thức để chúng ta hiểu đúng bản chất của việc thờ cúng, của việc cúng dằm tháng riêng, sao cho được lợi ích cho bản thân và cho à, người thân của mình, cũng như những người đã mất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp cũng như câu hỏi thắc mắc, các bạn vui lòng gửi về cho chương trình qua fanpage Thầy Thích Trúc Thái Minh hoặc email chùa ba vàng a gmail com Kính chúc quý vị và các bạn năm mới an khang thịnh vượng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo của chuyên mục Vấn đáp Phật Pháp.